dòng nhật ký tôi có một người tôi thầm thương nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi tôi vẫn thường mong người khóc mong người có nhiều ưu phiền vì khi đó tôi có thể sẽ chia rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi hay sao vui nước mắt cứ để riêng mình tôi ngược thời gian đến chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi hay sống vui nước mắt cứ để riêng mình tôi ngược thời gian thân thôi khi người chẳng thương tôi người ơi trong từ xa mong người hãy yên vui